Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa Chặt người vẫn ngồi đó với khoe mắt đắn đo Nỗi buồn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tình Pha mực lon tô lên bức tranh thiếu mình Ta nghe tim mình đớn đau nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say ai cho tôi biết đây chất phật kiếm theo quá cứ nói thương giao mầm sắc mấy ký ức trang trường ta bỏ xóa hết ký ức đáng thương nào là mày về nơi bình yên giọt cứ muốn con lắc kỳ suy chẳng đến một cái mắt lắc mi đừng giao đừng đau yêu thương chi mang tôi đang đi nơi đau đang cay ta nghe tim mình đớn đau người bước đau này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề chuột khiên chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn